nhỏ hao lu tia tê chỉ mua lên từ lu cu thia chỉ mua ý từ xa tu gió cũng chia chỉ bỏ kê của yêu mu lỡ tòn đê cho kê của cu yêu mu trong đun đi rong lê cha lo va chư yo san cho pu yo chin chai ya ga chi giật tia to tu hong tên giờ tu trơ lúa tên dư lo cu yo ua tiêu cu yo chỉ khơi 예수